Kính thưa đại chúng, Thầy xin à, đọc câu hỏi. Kính thưa Thầy, con trai con bị mắc chứng chậm nói từ lúc cháu hơn 2 tuổi. Con đã cho cháu đi khám, miệng và tai của cháu không có vấn đề gì và con cũng đã áp dụng các phương pháp dạy trẻ chậm nói được các bác sĩ khuyên bảo. Nhưng tình trạng tiến triển của cháu rất là chậm. Năm nay con con đã hơn 4 tuổi rưỡi nhưng cháu mới chỉ nói được vài từ và không chịu giao tiếp con có nghe một thầy nói là nó bị vong theo hành cháu. Cháu hay nói cười một mình, con đã đi cầu và cúng ở khắp các nơi mà giải không hết được. Con có xem những bài giảng của Thầy và con thấy đã có nhiều người chuyển được bệnh khổ nhờ Thầy. Con mong Thầy chỉ giúp con nên làm thế nào ạ? À? Con mong được Thầy hồi đáp. Đấy, cái này là từ cái trang YouTube của một à, vị tên là Thanh Thùy. Nha. Thế thì à, cô Thanh Thùy này cô gửi câu hỏi về cho Thầy về trường hợp con trai của cô bị mắc cái chứng bệnh chậm nói đến bây giờ cháu là bốn tuổi rưỡi rồi mà cũng chỉ bập bẹ được vài từ thôi thế rồi cháu lại hay nói cười một mình đó thế rồi cô đi chắc đi xem thầy bói thì thầy bói nói là <laughs> cháu có vong nó hành và cô cũng đã đi cầu đi cúng lễ ở nhiều đền nhiều phủ nhiều nơi rồi nhưng mà cháu cũng không có chuyển biến vẫn vẫn không không hết Thế rồi có duyên cô xem được những cái bài giảng của Thầy thì cô cũng tin tưởng và cô gửi câu hỏi về. Thế Thầy xin chia sẻ với cô Thanh Thùy và đại chúng thế này. Trước hết thì mình phải nhận định là nếu mà gia đình đã cho cháu đi khám hết các bệnh viện và dùng các phương pháp y học rồi, cả hiện đại lẫn cổ truyền mà cháu không có chuyển biến, vào thì lúc ấy mới nghĩ đến chuyện là cháu có vấn đề tâm linh. Nghe không? có những cái nó thuộc về cái vấn đề về thân xác vật chất hiện đời à, nhưng có những cái là thuộc về thế giới tâm linh họ tác động thế thì ở đây chùa mình là thầy cứ phải loại trừ hết phải đi khám đi hết đi đã khám mà thấy các thầy thuốc các bác sĩ chịu rồi người ta bảo cái này không ra vấn đề cháu thì đấy miệng rồi tai bình thường không? có vấn đề gì cả thế nhưng mà bây giờ thì không nói được không chịu nói thì lúc này mới nghĩ đến chuyện tâm linh đấy là cái điều thứ nhất thứ hai nữa là gia đình phải hiểu là con cái nó có duyên nợ với cha mẹ nó là duyên cũng có mà là nợ cũng có nó chỉ trong hai cái mối đấy ở đây nói duyên tức là cái thiện duyên đấy. tức là đến với nhau vì trả ân trả nghĩa còn nợ tức là đến để đòi nợ nhau báo oán nhau đấy dân gian mình thì có dùng hai cái từ duyên và nợ và nhưng thực ra cái chữ duyên nợ nếu mà nói hiểu không thì nó không đủ hết nhưng hiểu chữ duyên này là thiện duyên nợ là nợ nần mà oán đối thì được thì đúng là cha mẹ và con cái nó chỉ trong hai cái chữ duyên và chữ nợ đấy thôi Đó. đến với nhau vì duyên đến với nhau vì nợ mà Đó. Ờ, đến với nhau vì duyên thì nó rất là an lành nó tốt đến với nhau vì nợ thì khổ lắm mà nó sinh ra nó quật quẹo nó ốm đau nó làm cho mình gọi thất điên bát đảo tốn kém hết rồi mất hết cả công ăn việc làm đấy đại chúng đã nhớ, đã nghe cái câu chuyện có cái chú bé này chú sinh vào cái gia đình nhà này một cái lập tức cả cái làng ấy đi đánh cá là không đánh được cá không đi đánh cá được thế ông trưởng làng ông khôn lắm ông trưởng làng ông rất là tin tâm linh ông không biết là làng mình có chuyện gì chia đôi làng ra vào một nửa làng này đi đánh cá trước nửa làng kia đánh cá sau thế thì thấy cái nửa làng này đi đánh cá lại được cá nửa cái làng kia đi đánh cá không được cá thế là ông đoán là có vấn đề ở cái nửa làng kia rồi ông lại chia đôi cái nửa làng kia ra tiếp cho một nửa đi đánh cá trước nửa đi đánh cá sau và ông cứ chia dần cuối cùng nó mới chặt ra cái nhà của có cái cậu bé này hóa ra là do cái cậu bé này sinh vào cái gia đình này mà nó cộng nghiệp nó ảnh hưởng đến cả cái làng đấy và bây giờ chia ra thì phát hiện ra chính là nhà cậu bé này từ khi sinh ra cậu bé ấy là cái nhà ấy là khốn đốn luôn khổ luôn đói luôn và cả làng bị luôn đấy thưa đại chúng đó tất nhiên thì mình biết là cái làng với cậu bé này nó phải có cái cộng nghiệp với nhau thế và sau đó thì gia đình nhà này thì khổ quá cuối cùng là đến nỗi bà mẹ cũng không thể nuôi được cậu bé đành cho cậu bé đi cho mày đi ăn mày ăn xin đó mà cậu đi lang thang lang thang đói khổ bao nhiêu năm rồi cuối cùng gặp được à, một vị thầy thì vị thầy cũng thương đón về nuôi học thì đón cậu lại về dạy thì cuối cùng lớp dần dần người ta bỏ hết học trò người ta bỏ hết không còn ai thế là ông thầy cũng lại thôi lại phải bỏ thôi lại cho cậu đi lang thang tiếp lang thang cuối cùng thì cậu gặp được ngài sáng lợi phất ngài sáng lợi phất bảo thôi con giờ khổ thế này cho con đi tu thì, thì, thì cậu tôi đánh đi tu thế còn làm gì mà cậu đi tu thì từ ngày cậu đi tu là cậu ôm bình bát đi khất thực thì ngày nào cũng đói hết. Không khất thực được cái gì, gần như là hôm nào đi ôm bát không về mới khổ. Đại chúng đấy khổ vậy đấy. Ừ, suốt một đời không bao giờ được no cơ mà. Đến khi mà tu tập của cậu này chứng A-la-hán rồi vẫn còn bị đói thì đại chúng thấy khổ không? Cái nghiệp nặng đến như vậy đấy. Và Tôn giả Xá lại Phất đến ngày cuối đời ấy, phải đích thân đi khất thực về cho cậu ấy xong rồi lại phải giữ cái bát của cậu ấy thì cậu mới ăn được một bữa cơm no trước khi mà nhập niết bàn viên tịch đấy thưa đại chúng đó chúng ta thấy nghiệp chướng sợ không thế thì ở đây thầy nói cái câu chuyện này để nói là giữa cha mẹ và con cái nó có cái duyên cái nợ à, chắc chắn là cháu bé này nó mắc cái nghiệp này bây giờ thì mình biết nó về thế giới tâm linh rồi chứ không nói về cái chuyện cháu bị khuyết tật do cái việc sinh việc nở tất nhiên cái gì cũng là có cái nghiệp ở trong đấy à, thế nhưng mà ở đây nó có cái vấn đề về tâm linh và thế thì cha mẹ cũng phải biết để cha mẹ phải tu thôi ừ, con mình con mình nó là tương lai của mình nó là hạnh phúc hay là đau khổ của mình đấy nó thế nào là mình gắn liền với nó đấy và gắn liền suốt đời luôn á ừ, cho nên cha mẹ phải tu chứ không thể nói là cái việc này thì nó bé nó biết gì mà nó tu mới có bốn tuổi rưỡi biết gì tu cho nên cha mẹ phải tu cho nó để chuyển hóa chuyển hóa nghiệp của chính cha mẹ à cha mẹ chuyển hóa nó có những cái duyên thế này thế này chúng nếu cha mẹ mà tu tốt thì cháu bé đấy nó hết cái nợ với cha mẹ có thể tự nó bỏ thân nhé tự nó bỏ thân ví dụ cái cháu mà nó bị quái thai chẳng hạn tại chúng cháu nó bị quái thai giờ cũng không ai bố mẹ nào mà dám giết con cả nhưng thôi bố mẹ cứ tinh tấn tu thì tự nhiên thì ờ, cháu bé nó, nó bỏ thân nó bỏ thân nó không phải mang cái thân quái thai nữa nó hết nợ với cha mẹ rồi đại chúng hiểu chưa nào mình không phải sinh tâm ác nhưng do mình tu tập nó chuyển nghiệp mà cháu nó nó được bỏ thân nó đi đó thế hoặc là cha mẹ tu tập tốt thì cháu nó chuyển nghiệp nó trở thành đứa lành lặn nó nói được à, nó nó thông minh giảo hoạt trở lại đó khi nó chuyển nghiệp nó không thành cái nợ với cha mẹ nữa đó thế thì ở đây với cái nghiệp mà cháu nó bị câm bị điếc này à, bị khó nói thế này á, thì thường là do đã có gieo những cái nhân về cá nhân của cháu trong tiền kiếp và cả bố mẹ cháu có thể từng đã mắc vào những cái nghiệp như là phỉ báng tam bảo khinh chê các bậc hiền thánh à, hoặc là chửi cha mắng mẹ à, hoặc làm những cái việc mà ảnh hưởng đến miệng lưỡi của chúng sinh cái này chúng thấy ví dụ như là đi câu cá móc mép con cá và rách mồm rách miệng nó ra phải không Đấy. ngày xưa trong kinh pháp cú có câu chuyện có cái ông này ông ờ, ông làm đồ tẻ mà đại chúng ông ghê lắm ông kéo con bò đến là ông vạch miệng nó ra và ông kéo cái lưỡi ra ông lấy dao ông cắt đứt lưỡi nó và, và luộc cái lưỡi nó ăn ngay trước mặt mọi người luôn thế và sau này đến lúc về già ông ấy chết đại chúng ông chết thì ông trước khi chết ông bao nhiêu ngày ông bò như con bò ở trong nhà và ông giống lên như con bò vậy đấy cứ giống lên như vậy trong kinh pháp cú kể câu chuyện đấy và đến lúc ông chết nó rất là thảm thương luôn ừ. ông ác đến như vậy thôi đại chúng con bò đang sống bên ngoài này ông kéo nó đến ông căng cái miệng nó ra bành cái miệng ra ông kéo lưỡi ra ông cắt đứt cái lưỡi luôn đại chúng thấy mà cho vào luộc ăn luôn thế sợ nhưng cái người khi họ làm ác ấy, thì họ không nghĩ đấy là ác đâu đại chúng giống như chúng ta ngày xưa chưa tu phật ấy mà ở nhà thì cắt cổ con gà đập đầu con cá thấy nó bình thường lắm <laughs> nghĩ chỉ là món ăn thôi sau khi tu phật rồi tự nhiên mình thấy ớn mà thấy sao nó ác thế đó thì chưa tu thì ai cũng thế đó chưa gặp phật pháp thì ai cũng, cũng ác như vậy đó không biết tu rồi mới biết thế thì ở đây cái nghiệp mà cháu nó bị chậm nói có, hoặc có khi là câm không nói được ú ớ vài câu thôi thì nó đều có những cái nghiệp cái ác nghiệp trong tiền kiếp của cá nhân nó đồng thời cộng nghiệp với cha mẹ hoặc là cha mẹ hỗ trợ cho cháu làm việc ác trong tiền kiếp thưa đại chúng nhé cùng với cháu làm việc ác nhưng cháu là chủ nhân cháu là chính chủ trong việc làm việc ác cho nên cha mẹ bây giờ phải cộng cái khổ với nó nó thì chịu khổ chính rồi không nói được không? nhưng mà cha mẹ bị khổ cùng để cộng cái nợ đấy giống như trong kinh có kể câu chuyện đấy À, cái chú bé này đi bắn chim ấy mà. Thế thì hai ông ông bà thương gia này đi đến này, ờ, thách chú là cháu mà bắn được con chim này á, thì, thì ờ, cô chú sẽ phong cháu gọi là thiện xạ, phải không? anh hùng thiện xạ. Thế là nó dương cung nó bắn chết con chim là hai vị thương nhân này là vỗ tay khen. Thế kiếp sau ấy, chết đi tái sinh kiếp sau làm về một gia đình với nhau thì cái cháu bé này là con trai của cái ông bà kia hai vị kia thì tái sinh làm vợ chồng thế khi mà cháu bé này cái đứa con này nó lớn lên rồi nhà thì giàu có thì cưới vợ cho con thì đúng cái hôm mà cưới vợ xong thì dắt vợ vào trong vườn hái hoa cho vợ thế là chàng trai này là trèo lên cái cành nó nó bị mục nó gãy rơi xuống chết ngay tại chỗ đấy thế và cha mẹ ra khóc lóc ừ, đau khổ thì đây là cộng nghiệp trả nghiệp cái chàng trai này chính là cháu bé bắn chim ngày xưa bây giờ trả cái nghiệp là phải rơi mà chết y như con chim nó trúng mũi tên nó rơi từ trên cành nó xuống và ông bà kia chính là hai vị thương gia trong tiền kiếp vỗ tay khen cái cháu bé bắn chim đấy bây giờ là cha mẹ phải chịu cái đau khổ của đứa con mình nó bị chết thưa đại chúng đó chúng ta thấy cái cộng nghiệp nó rất là sợ vậy nên với trường hợp của cháu này Thầy khuyên là gia đình phải biết là cái ác nghiệp của mình, của cả cha mẹ lẫn cả cháu bé. Cho nên cả gia đình thứ nhất lên phát nguyện quy tam bảo sớm, phát nguyện thực tập giới luật Phật, rồi tu tập các cái thiện tâm như là tâm hiếu kính với cha mẹ, cung kính tam bảo và, và đặc biệt nữa làm cái lễ giải oan ra trái chủ với nhau, với các cái chúng sinh. À, có thể mình đã từng làm ác các chúng sinh rồi nhé. nên giờ làm lễ giải oan ra trái chủ và à, gia đình có thể liên hệ với các đạo tràng Phật tử của chùa. Đấy. Ờ, cái cô này ở đâu thì có thể liên hệ với các đạo tràng Phật tử của chùa mình đó để các đạo tràng đến họ trợ duyên giúp cho. Có chương trình tu tập chuyển hóa nghiệp chướng, hóa giải oán kết ở tại nhà nhé. Đấy, và bố mẹ phải tích cực tu cho con. Bây giờ con nó còn bé, nó không biết gì mà tu, thì bố mẹ phải tu là chính để chuyển nghiệp của mình. Khi nghiệp mình chuyển thì con mình nó cũng sẽ chuyển. Đấy, đấy là cái lời khuyên của Thầy và đã có phương pháp tu rồi và cái này thì phải kiên trì thì cái nghiệp này thầy biết chùa mình cũng đã từng hướng dẫn những gia đình có con cháu chậm nói cả ông bà cha mẹ rất là chăm chỉ tu và tu hàng mấy năm ấy, thì cháu mới chuyển hóa mới tốt được chứ không phải nói là tu vài ngày vài tuần hay bốn chín ngày là cháu chuyển ngay đâu có những cái nghiệp nó nặng không thể nào mà trong một vài tuần mà nó khỏi được chúng ta phải hiểu đấy phải không cái bệnh ung thư đấy chúng ta thấy chữa hết năm này năm khác tốn bao nhiêu tiền xạ trị xạ chiếc mà có khỏi đâu vẫn tốn rất nhiều tiền mà có khỏi đâu thế huống hồ những cái nghiệp này thầy nói đây là những cái nghiệp nặng nó là cộng nghiệp chung của gia đình cho nên nó nặng thì cả gia đình phải tinh tấn tu và kiên trì tu và với đức tin một cái đức, đức tin gọi là với tam bảo thật sâu chắc thì nó mới có cái cơ hội để chuyển nghiệp được đó nhé thầy xin à, có lời khuyên như vậy đối với à, gia đình của à, cô thanh thùy này